Kính bạch Thầy, muốn Thầy giải đáp cho con về chữ duyên trong tình yêu ạ. À. Có người nói với con rằng có những mối duyên chỉ đến một lần trong đời nếu không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận. Nhưng cũng có người khuyên bảo con sống tùy duyên, có duyên không rủ ắt tới ạ. À. Vậy Thầy có thể giải đáp cho con về hai ý kiến này ạ? À? Con xin chiên công đức của Thầy. <laughs> Đúng là trong Đạo Phật chúng ta thì nói đến chữ duyên rất nhiều. Và các con, nhân duyên và vạn pháp đều do nhân duyên mà thành tựu mà cũng do nhân duyên mà mà tan hoại. Các pháp là pháp nhân duyên. Ở trên đời chúng ta gặp nhau cũng là nhân duyên. Mà phải có nhân có duyên mới gặp được nhau. Rồi trở thành người yêu của nhau cũng phải là có nhân duyên rồi thành vợ thành chồng với nhau cũng đều phải có có nhân duyên các con ạ à, không phải vô duyên vô cớ à, thế gian này không có một cái gì là vô duyên vô cớ cả những cái chúng ta gọi là ngẫu nhiên tình cờ các con ạ à, cũng có nguyên nhân Thấy không? cái ờ, trong ờ, cặp phạm trù chúng ta mà vẫn vẫn học đấy là ngẫu nhiên và tất nhiên thì cái tất nhiên là cái mà mình nhận thức được mình gọi là tất nhiên cái ngẫu nhiên là cái chúng ta chưa nhận thức được ta bảo là ngẫu nhiên à, ví dụ tình cờ hôm nay mình đi ra ngõ mình gặp cô gái này mình hiểu ngẫu nhiên gặp cô ấy không phải ngẫu nhiên nếu mà tính ra thì vì cô này cô rời nhà lúc ấy cô đi bước tốc độ như thế thì ra ngõ là mình phải gặp cô ấy mình cũng đi ra khỏi nhà cái tốc độ ấy thì sẽ gặp cô ấy thế đấy là tất nhiên kéo vào chứ không thể gọi là ngẫu nhiên <laughs> thế cho nên cái ngẫu nhiên là cái mình không nhận thức được mình gọi là ngẫu nhiên thực ra trong pháp giới này không có cái gì là ngẫu nhiên cả con ạ à. nó đều là hệ quả của nhau hết nhân duyên trùng trùng phật gọi là nhân duyên trùng trùng thế thì bạn này bạn bảo bây giờ bạn ấy gặp một người thế thì nếu mà bạn nói là cái duyên này chỉ đến một lần thôi không nắm bắt ngay thì nó tuột mất nghe không? sau này thì ân hận nghe không? Đấy, thế rồi có người thì lại bảo thôi cứ tùy duyên có duyên mà thì à, không rủ cũng tới thì bây giờ bạn ấy đang phân vân bây giờ mình để tùy duyên hay là hay là phải nắm bắt ngay Đấy. thế thì ở chỗ này sư phụ nói với các con thế này quả thật cái này cũng không phải dễ cái mà chúng ta gọi là cơ hội đó cơ hội đúng thật nó cũng không phải là nhiều các con thường biết rồi cơ hội thì nó không phải nhiều đây muốn nói là những cái cơ hội tốt để chúng ta thành tiêu được một cái sự nghiệp nào đấy cái đó không phải là nhiều đúng không đấy thế thì làm sao để mình biết đây là cơ hội tốt và mình nắm được nó nghe không bây giờ anh này anh đến với mình biết đâu đây là cái cơ hội rất tốt túm được anh rồi là sau mình sướng cả một đời ví dụ thế <laughs> sao mình không túm mà lại, lại để tùy duyên này coi như là tràng vàng để anh tuột mất thế thì các con thấy nhá Quả thật cái này là vấn đề rất là khó. Ví dụ các con có thể biết là cơ hội mà các con túm cũng không được á. Nhá. Các con nhớ đấy, có khi biết rõ là mười mươi là lợi ích là hay đấy, mà mình túm không được, tuột mất cơ hội. Muốn túm mà không túm được, quyết định túm mà cũng không túm được. Giống như các con đi bắt cá đấy, nhìn thấy con cá nó lườn, nó, nó, nó đang vẫy này mà sát mình rất to, quyết định là bắt nó mà bắt trượt không bắt được nữa thì cơ hội nó cũng thế thế thì ở đây sư phụ nói thế này cho con phải biết là quả thật để cho một cái duyên nó thành tựu hội tụ một cái duyên thành tựu không phải đơn giản các con muốn thành tựu được cái việc gì các con phải có phước báu trong cái việc đó chính cái phước báu đấy nó là cái tạo đủ cái, cái điều kiện cho các con đạt được cái sự việc đó thành tựu được sự việc đó nhá còn nếu phước báo thiếu con biết con nhận thức được mà con cũng không làm được đâu đó mình biết rõ là hay mà không thể nào mình làm được biết rõ đây là cơ hội tốt mà mình không làm được đấy các con ạ à, đấy là vì mình thiếu phúc báo. sư phụ nói là phúc báo nó mới đẩy các con được tự nó đưa đẩy các con đến và các con đạt được cái cơ hội đó chứ không phải là ít người có trí đâu nhiều người có trí mà không thành tựu được các con ạ và nhiều người cũng khôn lắm và người tài người giỏi trong đời rất nhiều nhưng sao mình không vớ được các anh ấy mà mình cũng có phải là xấu gái đâu nhưng mình <laughs> vớ phải toàn mấy công ấm ớ thôi nghe không đấy. đấy. các con thấy không nó vậy đấy nhé cho nên ở đây á, các con nói tùy duyên cái chữ tùy duyên ấy thực ra cái tùy duyên chúng ta đây này chúng ta là phàm phu á, nói tùy duyên là khó chúng ta chưa tùy duyên được mà tùy duyên á, nó phải là ở những cái bậc đạo lực cao trí tuệ rất là sáng các ngài mới có thể biết tùy duyên nha và thực sự mà nói á, phải là người đạt đạo mới có thể nói chữ tùy duyên được các con ạ còn chúng ta không dễ đâu chúng ta là bị nghiệp chuyển tất cả các con là bị nghiệp nó xoay vần rất là nhiều nghe không? xoay vần chúng ta Đấy. cho nên ờ, sư phụ cũng rất thích một cái câu người ta nói là trước khi tôi định mua cái này thì tôi đã quyết định nó rồi mà bây giờ ví dụ tôi định đến cái cửa hàng này có ba bốn cái máy như thế này hỏi xem là tôi sẽ lấy cái máy nào thì thực ra là tôi lấy máy nào tôi nó đã định hình trong đầu tôi trước rồi tất cả các cái yếu tố nhân duyên nó đã định hình trong này rồi nó khiến cho tôi đến tôi phải chọn cái máy này các con làm trong IT ờ, không biết rồi phải không công nghệ thông tin nó biết rồi máy tính cũng thế đấy trong đầu mình nó đã lập trình cho mình sẵn là mình thích cái máy màu ví dụ như là cái máy này nó màu đen thế là nó đã định hình là tí nữa gặp cái màu đen mình sẽ chọn thế rồi mình lại thích cái máy nó ví dụ như là nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi nên tí nữa cái máy nào nhẹ lên tôi sẽ chọn thế thì có phải là các cái yếu tố để cho con chọn cái hàng này cái máy này nó đã định hình trong này rồi không đấy cho nên chúng ta thấy là chúng ta chịu cái quy định của nghiệp rất là nhiều không đơn giản này nói các chàng trai rất là nhiều nhưng cuối cùng là sao mình lại bồ vào cái anh chàng này nghe không à, nó, nó quy định ở trong đầu mình rồi thế cho nhà phật gọi là nghiệp đấy các con ạ à. nghiệp nó xui khiến lên các con chưa nói được cái chữ tùy duyên không phải dễ nhé thế thì nếu các con muốn mà để đạt được ấy, thì các con phải tăng cường phúc báu cho mình nhiều phúc báu nó càng nhiều thì nó càng cho các con cơ hội và thực sự mà nói ấy, chính phúc báu nó quyết định những cái điều tốt đẹp cho các con trong đời nhưng người ta có phúc báu thì người ta được gặp bạn đời rất là tâm đầu ý hợp à, còn mình thiếu phúc báu trong chuyện vợ chồng mình ví dụ nhiều kiếp trước mình không từng tu cái đức hạnh cái đạo đức của người vợ hay người chồng thì đến khi kiếp này mình sinh ra mình khó có thể gặp được người vợ người chồng tốt ở đây sư phụ ví dụ kiếp trước mình phạm tội tà dâm có vợ có chồng rồi mà mình tà dâm thì quả báo của cái người này kiếp sau sinh ra phật dạy sẽ vớ được người vợ người chồng không trinh thuận Nghe không? Nếu kiếp trước đàn ông mà tà dâm, lấy vợ rồi đi ngoại tình, kiếp sau nếu được tái sinh làm người nhất khoát lấy được cô vợ không trinh thuận, cô này cũng sẽ đi ngoại tình. Chắc chắn như vậy. Đấy các con thấy không? Đấy. Thế nhân quả nó điều khiển mà nghiệp báo nó sai khiến mà. Các con có chọn được đâu. Nhá. Thế vậy thì cho nên bây giờ mình chỉ có thể làm chủ được mình này. Bây giờ mình làm chủ mình những cái gì à, trong tư tưởng mình các con tư duy được, con thấy nó là thiện các con làm Đấy, các con bắt đầu tập từ mầm mống trong này. Đấy, và Phật dạy các con chuyển nghiệp là chuyển từ trong tâm này này nhé. Khi các con khởi nghĩ là các con phải thẩm sát ý nghĩ của mình rồi thì các con mới chuyển được nghiệp. Và chính chuyển nghiệp này nó mới giúp cho con có những cái duyên tốt, mình gọi là có cơ hội tốt được và cơ hội các con mới nắm bắt được nếu các con có phước báo. Nghe không? Chứ không phải dễ đâu. Vậy chung quy chỗ này tất cả các con đều phải tu dưỡng và sửa tâm mình sửa tâm mình á, từ trong này này chuyển hóa tâm mình từ trong ý nghĩ này này từ những ý nghĩ bất thiện các con chuyển thành những ý nghĩ thiện lành tốt đẹp các con mới có phúc báu và phúc báu ấy nó tự nhiên sẽ sắp cho các con những cái cơ hội những cái duyên tốt và con đạt được cái cơ hội đó chứ không phải là là các con tưởng là mình có thể mà khi mà thấy cơ hội là con nhao vô là con lấy được cơ hội đâu chộp được cơ hội đâu không phải dễ mà nó đều phải tích lũy phúc báo từ trước đấy nhá cho nên sư phụ thì rất tin tưởng các con biết tu thì mới chộp được những cơ hội tốt mới làm chủ được chứ không phải dễ chữ tùy duyên tùy duyên là phải bậc sáng trí mới có thể tùy duyên được nha bạn này bạn hỏi câu hỏi cũng rất là hay Đó.